Hiện tượng huyền bí 13 người mắc kẹt trong vòng luân hồi tập thể tại Thái Lan Năm 2018, một chiến dịch giải cứu 13 thành viên của đội bóng nhí bị mắc kẹt trong một hang động ở Thái Lan đã gây chấn động thế giới. Đến thời điểm hiện tại, đây chính là chiến dịch mang quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay. Các bạn có biết ẩn sau chiến dịch giải cứu ly kỳ này là một mối quan hệ giữa người và thế lực siêu nhiên kéo dài 300 năm. Hôm nay, Tâm linh cuộc sống sẽ mang đến cho bạn một bí ẩn thú vị về chiến dịch giải cứu với quy mô quốc tế chưa từng có. Tham gia sứ mệnh này gồm có quân đội hoàng gia, lực lượng không quân, hải quân, các đơn vị y tế của đất nước Thái Lan. Ngoài ra còn có 5 đặc nhiệm siêu thái, những người mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trong phim, cùng các chuyên gia của Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản, Myanmar, Lào và hơn 20 quốc gia cùng 10.000 tình nguyện viên tham gia chiến dịch giải cứu này. Đằng sau những người này có một nhà sư bí ẩn cũng tham gia cứu hộ. Và sự xuất hiện của nhà sư cũng đưa chúng ta biết đến một câu chuyện tình sâu sắc ngoài luân hồi. Sứ mệnh bất khả thi Sứ mệnh này bắt đầu với chuyến tham quan của 12 thiếu niên trong đội bóng nhí, có tên là Lợn Hoang của địa phương, cùng huấn luyện viên 25 tuổi vào hang Tham Luông trưa ngày 23 tháng 6, 2018. Một tuần trước khi mùa mưa thường bắt đầu ở Thái Lan, hang Tham Luông được người dân địa phương gọi đầy đủ là hang Tham Luông Nang Non, có nghĩa là hang động lớn của người con gái đang ngủ. Hang Tham Luông là một khu phức hợp trải dài bên dưới ngọn núi Đôi Năng Non, bên trên biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Hang động dài 10,3 km và là một trong những hệ thống hang động khó đi lại nhất do đường hẹp và đường hầm quanh co. Hang động này rất gần nơi tập luyện của những cầu thủ nhí. Vì vậy, những cậu bé này rất vui vẻ và hào hứng khi được đến đó tham quan bằng xe đạp. Trước khi khởi hành, họ đã cùng nhau chụp một bức ảnh làm kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội khi những cậu bé đến được hang động tham luông. Mưa lớn bất ngờ chút xuống, nước lũ ồ ạt tràn vào ngập cửa hang, buộc họ phải rút càng ngày càng sâu vào trong hang để tránh bị chết đuối. Trong hang cũng không có tín hiệu nên họ không thể gọi cứu hộ. Lúc này, huấn luyện viên mới nhận ra bọn họ có thể sẽ bị mắc kẹt tại đây vĩnh viễn. Những cậu bé mắc kẹt trong hang, lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất là khoảng 11 tuổi. Vì không có đủ lương thực nên huấn luyện viên quyết định dẫn các cậu bé đến một môn đất cao khô giáo, an toàn. Và cả nhóm không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ cứu hộ trong vô vọng. Chiều tối hôm đó, một người mẹ của cầu thủ nhí trong nhóm không thấy con về nhà. Bèn gọi hỏi thăm những vị phụ huynh khác. Sau đó, họ cùng nhau báo với nhà chức trách và cùng đi đến hang thăm luồng. Một kiểm lâm viên sau đó phát hiện xe đạp của các em dựng gần cửa hang. Rõ ràng là các em đã bị mắc kẹt ở bên trong. Sau khi gọi cảnh sát, một cuộc tìm kiếm và giải cứu quy mô lớn bắt đầu. Ngày và đêm hôm đó, chính phủ đã liên hệ với đội thợ lặn quân sự tại địa phương. Khi đến nơi, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lối đi mà các cậu bé đi qua chỉ vài giờ trước, giờ đã tràn ngập nước và bùn. Họ cũng không biết nước bắt nguồn từ đâu mà có thể dâng lên một cách nhanh chóng như vậy. Nước dâng cao đến nóc hang. Vậy là những đứa trẻ có thể sẽ phải đi đến phần sâu nhất của hang động, nơi không có lối ra. Nhưng điều khó khăn nhất là không một ai biết chính xác các em đang ở đâu do hang động khá dài và hẹp, không ai biết rõ cấu trúc trong hang. Tại thời điểm này, một người đam mê thám hiểm hang động ở Anh đã cung cấp một số thông tin về hang động và cho họ biết. Bản thân anh rất yêu thích hang động tham luông này. Bản thân anh đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về nó trong suốt 4 năm qua. Hang động này bao gồm 3 nhánh chính. Giao điểm ba nhánh này nằm ở giữa hang. Khi trời mưa, lũ sẽ đổ xuống từ một phía và lối ra sẽ bị chặn kín. Vì vậy, những đứa trẻ phải ở đoạn đường cuối cùng. Nhờ miêu tả của anh ấy, nhóm cứu hộ có lẽ đã xác định được địa hình của hang động. Đã có những đội cứu hộ đầu tiên đến, nhưng do hạn chế của thiết bị và sự cố kỹ thuật mà họ không thể tiếp tục tiến về phía trước. Chính quyền địa phương khi ấy đã công khai tuyên bố chuyển ngay về đội siêu xuất sắc nhất Thái Lan đến giải cứu để xoa dịu lòng dân. Họ sẽ đảm bảo an toàn cho những cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng. Đến ngày giải cứu thứ ba, biệt đội siêu đã đến và bắt đầu công cuộc giải cứu nhưng hai ngày mưa tầm tã tiếp theo đã làm mực nước dâng cao hơn cả lúc ban đầu và dòng điện trở nên mạnh hơn và nơi hẹp nhất trong hang chỉ còn bằng khoảng cách một người đi qua. Những người lính biệt kích không thể tiến xa hơn với sợi dây an toàn. Mọi thứ đều chìm trong nước, họ bị sóng nước đẩy lùi vào trong hang. Những chấn động do lũ lớn làm đá từ nóc hang rơi xuống, thậm chí đã khiến họ bị thương. Không còn cách nào khác, biệt đội SEAL chỉ có thể từ bỏ công cuộc giải cứu, quay trở ra và tìm đường khác vào hang rất đông lực lượng cứu hộ đã tiến hành bao vây ngọn núi để tìm những lối đi khác. Gia đình lúc này đã rất lo lắng cho an toàn của lũ trẻ. Mặt khác, chính phủ cũng đưa nhiều thiết bị bơm công suất cao để bắt đầu rút nước trong hang. Mất đến nửa ngày, nhưng biện pháp này có vẻ không khả thi bởi hiện tại đang là mùa mưa. Nước cứ bơm ra lại tràn trở lại vào hang. Nước từ trên núi vẫn liên tục chảy xiết không ngừng. Để ngăn chặn tình trạng nước từ trên núi chảy vào, chính phủ đã mời đến một kỹ sư thủy lợi nhanh chóng đưa ông ấy đến để tìm nguồn nước trên núi và làm công việc thoát nước. Nhờ vậy, đã hạn chế được nước trên núi không còn chảy vào. Mực nước trong hang đã được giảm đi đáng kể, những người thợ lặn có thể lặn xa hơn. Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực, vị trí của những đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy. Người đã cung cấp kết cấu của hang động bí ẩn này nói với chính phủ Thái Lan. Vị trí của những đứa trẻ nên được xác định tại điểm cao nhất trong hang. Nhưng với tình hình của đội cứu hộ hiện tại, không có ai đủ sức vượt qua hang động để tìm những đứa trẻ này. Ông lập tức đưa ra gợi ý về một đội cứu hộ quốc tế, chỉ bao gồm vài người có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Chính phủ đã liên lạc đến hai thành viên trong danh sách là Rick Station và John Volenton. Hai chuyên gia này nhanh chóng đến hang động tham luông. Khi họ đến, trời vẫn còn mưa như chút nước, nhưng để giải cứu đội bóng nhí, họ vẫn bất chấp trời mưa và tiến hành những hành động giải cứu đầu tiên. Hai chuyên gia chưa tìm ra được bọn trẻ, nhưng đã phát hiện ra một người lạ mặt cũng bị kẹt trong hang. Đó là công nhân máy bơm đến từ ngày hôm trước trong khi đưa anh ta ra ngoài, người công nhân này bỗng nhiên mất trí, bơi điên cuồng lên mặt nước. Người công nhân cảm thấy thiếu dưỡng khí, trong tiềm thức muốn ngoi lên trên mặt nước. Hai chuyên gia đã vô cùng lo lắng vì đến cả thợ lặn còn khó mà thoát ra khỏi. Nếu những đứa trẻ ở nơi sâu nhất trong hang thì làm thế nào đưa chúng ra khỏi một cách an toàn? Station và Volenton quyết định quay lại và xem lại kế hoạch giải cứu trong thời gian tới. Lúc này, người dân cũng mời một nhà sư lỗi lạc đến để làm lễ cầu nguyện cho sức khỏe của 12 cậu bé và huấn luyện viên người bị mất tích, hy vọng Đức Phật có thể phù hộ cho họ được giải cứu thành công. Vào ngày thứ 10 của vụ mất tích, một số phụ huynh đã suy sụp hoàn toàn. Họ nghĩ rằng dù các cậu bé còn sống sót ở trong hang, nhưng 10 ngày rồi không thấy ánh mặt trời, không có thức ăn nên cơ hội sống sót là rất mong manh. Họ bắt đầu cầu nguyện, thậm chí hét vào trong hang mong cho các con của họ có thể nghe thấy. Đến 10 giờ tối, Station và Valentin vẫn quyết định lặn vào hang động từ phía đông cùng với một người tên Ba. Họ phát hiện bãi Paitaya khoảng 400 mét bên ngoài hang động, có một bãi biển trên mặt đất. Station dường như có nghe thấy tiếng kêu cứu khẽ khẽ cách đó không xa. Họ ngay lập tức lấy dây an toàn và quyết định đi tiếp. Khi họ nổi lên khỏi mặt nước một lần nữa, trong ánh đèn pin lờ mờ, những đứa trẻ cuối cùng đã được tìm thấy cách cửa hang khoảng 2 km những đứa trẻ này đang bị mắc kẹt trên những vết nứt của hàng đá. Vì Station và Volenton không nói được tiếng Thái, chỉ có một cậu bé biết được một số từ tiếng Anh đơn giản để giao tiếp. Khi xác định tất cả những đứa trẻ bị mắc kẹt đều còn sống, họ đã dùng máy ảnh chụp lại tình hình của những đứa trẻ và trở về căn cứ với tin tức tốt lành. Trong niềm hạnh phúc muộn màng, những đứa trẻ đã lấy lại tinh thần, không còn cảm giác khó chịu gì ngoài việc quá đói và gầy đi không ít. Sau khi bị mắc kẹt, huấn luyện viên đã dạy những đứa trẻ học cách sinh tồn trong hang động để ngăn cơ thể chuyển hóa quá nhanh do tâm lý sợ hãi. Huấn luyện viên đã bảo chúng ngồi thiền, do đó làm giảm sự trao đổi chất cơ bản và giảm trạng thái căng thẳng tinh thần cho bọn trẻ. Station và Volentin đã trở lại căn cứ giải cứu, nhưng họ bắt đầu phải đối diện với một vấn đề nan giải khác. Mặc dù đã xác định được vị trí của những đứa trẻ bị mắc kẹt, nhưng để giải cứu chúng ra là một chuyện rất khó khăn, vì nước động lại trong hang đã lên đến 5 mét nước trộn lẫn với bùn và những mảnh vụn, thỉnh thoảng lại có đá lăn rơi từ trên cao xuống. Trong trường hợp này, thậm chí nếu bùn, rễ cây và rác không làm máy bơm nước bị kẹt thì cũng phải mất nhanh nhất một tháng mới có thể bơm hết nước ra ngoài và nó chỉ khả thi khi trời sớm dứt mưa, vì vậy phương án này không được lựa chọn. Một nhà địa chất khác đề xuất một phương án thứ hai là khoan một trục từ đỉnh của động Tham Luông thẳng xuống để kéo những đứa trẻ này ra khỏi động. Nhưng nhìn vào sơ đồ hang Do vị trí hang quá xa mặt đất, thêm việc thời tiết đang mưa nên nếu khoan sẽ dễ khiến hang bị đổ sập. Trong khi suy nghĩ về kế hoạch giải cứu, những người thợ lặn lần theo sợi dây an toàn do hai chuyên gia để lại để bắt đầu chuyển đồ tiếp tế cho những đứa trẻ trong hang. Đến ngày thứ 14, việc đau lòng đã xảy ra. Một đặc nhiệm Thái Lan tên là Saman Khonan đã hy sinh trong lúc đặt các bình dưỡng khí vào trong hang mà không để ý rằng chính bình oxy của mình đã cạn kiệt. Nơi anh xảy ra tai nạn cách cửa hang khoảng 1.500 mét. Cũng vì tai nạn lần này, các chuyên gia đã bắt đầu đo đạc lại hàm lượng oxy trong hang. Kết quả đo đạc cho thấy hàm lượng oxy trong hang đã xuống đến 15%. Nếu không nhanh chóng đưa những đứa trẻ ra ngoài, chúng sẽ bị thiếu oxy và không thể hô hấp được. Nếu thợ lặn chuyên nghiệp muốn lặn từ cửa hang đến chỗ bọn trẻ cũng phải mất 6 tiếng đồng hồ cho một lượt. Ngoài ra, các vật phẩm cứu trợ mang theo vào hang cũng bị giới hạn bởi trong hang có nhiều chỗ hẹp chỉ vừa đủ một người lọt qua. Nhiệm vụ giải cứu này vẫn đang kéo dài. Đến ngày thứ 16, Station và Valentin quyết định đưa ra một đề xuất táo bạo. Một kế hoạch giải cứu không ai dám thử vì rủi ro của nó rất lớn. Đến 3 năm sau khi cuộc giải cứu thành công, chính phủ mới dám công khai kế hoạch của hai chuyên gia vào thời điểm đó. Đó chính là tiến hành gây mê những đứa trẻ. xác suất thành công của kế hoạch này chỉ là 20%. Sau khi hai chuyên gia được chính phủ ủy quyền đã lập tức mời một bác sĩ gây mê chuyên nghiệp từ Vương quốc Anh đến Thái Lan. Vị bác sĩ này đánh giá những đứa trẻ rất yếu nên không thể trực tiếp sử dụng thuốc gây mê. Ông đề nghị cứ sau nửa giờ đồng hồ sẽ cho chúng uống một viên liều thuốc an thần. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến hành kế hoạch giải cứu này vì lượng oxy trong hang cũng không còn nhiều. Kế hoạch được thực hiện rất chính xác và tỉ mỉ. Cuối cùng, sau 18 ngày mắc kẹt trong hang tham luông, 13 thành viên của đội bóng nhí đã được giải thoát an toàn. Tất cả mọi người rất vui mừng và cảm thấy hãnh diện vì họ đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ rất khó khăn. Chiến dịch giải cứu lần này có thể đi vào lịch sử, nhưng rất ít người biết phía sau nỗ lực của đội cứu hộ còn có sự xuất hiện của một nhà sư bí ẩn. Nhà sư bí ẩn tham gia cứu hộ phía sau chiến dịch này là ai? Bốn ngày sau khi những đứa trẻ bị mắc kẹt, một nhân viên của nhà hàng Chiang Mai là Nathan Nước đã đăng một dòng chia sẻ lên trang cá nhân của cô. Trong giấc mơ, một nữ thần đã nói với Natunak rằng bà sẽ không cho phép các cậu bé rời khỏi hang cho tới khi có nhà sư Krumba đến cầu nguyện tại hang để xua tan nghiệp chướng. Dòng chia sẻ này ngay lập tức được nhận sự phản hồi mạnh mẽ bởi nhiều người dân Chiang Mai cũng có cùng giấc mơ với cô ấy. Đồng thời lúc này, tại Myanmar, nhà sư Krumba cũng có một giấc mơ tương tự. Trên thực tế, truyền thuyết về hang động tham luông được gắn với một tình yêu sâu sắc mà những người dân ở địa phương này đều được những vị lão làng kể lại từ lúc mới sinh ra. Theo truyền thuyết, hơn 300 năm trước, có một công chúa rất xinh đẹp, đem lòng yêu một chàng trai nghèo và có thai. Điều đó đã khiến vua Tràng rất tức giận. Mặc dù hai người đã tìm cách bỏ trốn, nhưng nhà vua vẫn ra lệnh cho 13 quân lính đi theo và xử tử chàng trai để tránh tai tiếng cho hoàng tộc. Hai người chạy trốn lên ngọn đồi, lúc này vừa đói vừa lạnh, chàng trai đã để công chúa trong hang và chạy ra ngoài tìm thức ăn. Không may, khi vừa ra khỏi hang, anh gặp ngay quân lính của nhà vua và bị xử tử ngay sau đó công chúa thấy người mình yêu không còn, cũng lập tức nghĩ quẩn và đi theo anh. Nơi hai người nằm xuống, mọc lên một hang động, đó là hang tham luông hiện tại, hay còn được người dân địa phương gọi tên là hang công chúa ngủ. Là một nhà sư lỗi lạc, Kuruba sau giấc mơ đã lập tức hiểu rõ nguyên nhân sự việc. 12 đứa trẻ và một huấn luyện viên chính là 13 tên lính canh vào thời đó. Và chính đại sư là chàng trai mà công chúa yêu. Họ đã luân hồi chuyển thế nhiều năm. Thứ đã nhốt 13 người của đội bóng nhí chính là linh hồn của công chúa người dân địa phương nơi đây cũng hiểu biết và tin vào luật nhân quả, bèn cầu xin đại sư đến hóa giải mối oan ức trăm năm. Lạ thay, trước khi đại sư đến một lúc, nơi đây đang trời quang mây tạnh, nhưng một giờ sau, bỗng đổ cơn mưa bất chợt như vị công chúa gặp được người mình yêu mà xúc động rơi nước mắt. Sau khi thực hiện các nghi lễ, đại sư Kruba đã một mình đi vào hang nói chuyện với linh hồn công chúa trong suốt 2 giờ đồng hồ. Sau khi ra ngoài, đại sư cùng các đệ tử lại tiếp tục cầu nguyện và trấn an người nhà của những đứa trẻ rằng Chúng sẽ được tìm thấy trong một hoặc hai ngày nữa. Khi đại sư Krupa dịu dàng rời khỏi, bầu trời liền tạnh mưa. Mực nước trong hang cũng đã giảm đáng kể, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ giảm của nó. Đến Station và Volanton cũng phải thốt lên kinh ngạc rằng hai người họ chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng này trước đây. Trong một đoạn phim tài liệu, hai chuyên gia đã chia sẻ rằng Chúng tôi trước đây không tin vào những điều kỳ diệu thế này, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao khi nhà sư rời đi, cơn mưa lại tạnh ngay.